Các con cùng nhìn lên slide. Các con cùng quan sát xem ở bốn hình vẽ sau đây thì các sợi dây nó khác nhau bởi những yếu tố gì. Thì các con nhìn thấy thứ nhất ở đây các sợi dây nó khác nhau. Đây là cuộn dây, đây là một sợi dây thì như vậy yếu tố đầu tiên ta nhìn thấy nó khác nhau về về yếu tố là chiều dài. Còn ở đây nữa thì các con thấy rằng là kích thước của từng sợi dây, cái tiết diện của từng sợi dây nó cũng khác nhau. Như vậy sợi dây, các sợi dây dẫn khác nhau nó khác nhau về tiết diện. Và ở dưới này các con nhìn thấy đây là các sợi dây nhôm, các sợi dây nhôm. Trên này là sợi dây đồng. Như vậy nó còn khác nhau về bản chất của vật liệu. Và như các con cũng đã biết là người ta cũng thường chỉ dùng uh, hai loại vật liệu chính để làm dây điện, đó là nhôm và đồng. Và đôi khi thì trong một số điều kiện khác, ví dụ như trong các con chip điện tử thì người ta dùng một số sợi dây bằng vàng thôi. Uh, vậy thì ở đây ta tóm lại ta có thể nhận xét như sau các sợi dây dẫn thì nó khác nhau chính là về kích thước, về chiều dài và cũng như nó khác nhau về tiết diện và thậm chí là nó khác nhau cả về vật liệu làm dây. Và để khảo sát thì thông thường là người ta cố định các thông số để chỉ còn lại một thông số để khảo sát thôi. Vậy thì ở cái bài này chúng ta muốn xác định xem là điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài thì như vậy ta phải giữ nguyên yếu tố nào